không mẹ không không mẹ yên hoa lan lan phong lơ không mẹ sang san chỉ là hù lơ không mẹ sang họ chỉ là lông lơ cha mình ai tơ si pan ta cha mình ai cần lơ nhìn lò bé bun thay dám tên à mẹ ơi se tu za se tu nan ve yang lo chan lo ve chia chân na do cho chia đầu châu mi ta na san an siêu rồi lo pin bữa đấy chẳng ở nhân na sẽ xịt tiền qua ô 天挂你哇是你妹黄了，不要分别。đại tu dân ô liu mi ta na sa tan cho e tiêu la mang tê đề đã mình à chân hàng xem mô yun na ô phi ô đồ tan tan số chiều là tin bữa bé quê tin na à, si tiền qua ơi si tiền gì mi mà si mi mê 在的老爷什么酒，问为。老爷那什么酒，修了。 chỗ con chàng mô này xin nhìn sai khô lơ nhớ xin để à sẽ chẳng lô yang tao lễ xin là chiều chiều bé trời ai à, là xin niệm đi ơi à, đồ yeah quá trái mỏ chiều tình là nhìn nế thăng à cả nhắn tôi lưu quân tế bố nhỏ tu sinh tuần na à, sự tin bố mi là tin sai bé mi hoa na se me hiu le me hiu le chi nga se tun cho tai lơ cho biên để cá bê yam toi sang ơi trăng nhân à, sĩ sĩ mi la sẽ chưa tỏi ô in lo thọ su bé nhau à tiền na semin hang à hao nhớ mẹ tai con nhớ lâu vinh à sẽ về sẽ ở phiêu lo chia nhàng bé à cha tăng tình chia hậu lãng ơi hai nhật có yun ô gọi à sửa xin nào ô quê lòng đam tía bé à. khu à vi na sơ về khu à mẹ ơi đắp tía có siêu à win na สสวีนแมงเอเฮลอพุยจูเบอาสันโนเยนาสุยแมงโอเสียวเอ có lỡ nhân à sẽ suy mẹ ngã ô tòng lỡ đáp tìa bé à khu à ô na phải nói phiếu phải nói có bài ô phía mà suy sẽ ô ô phía lo ต้องจ้าเบียจีเงินนะตั้งสิงาโอ้เวเออีตุธามโอควา สลัวโลอโยลทินเดียไปอาามโมมาฮัตติวาคัวลอ yên lộ tong ya nga in lo khi in na chỉ ô nhân na yam phun na hao se ô khâu khi yang ô ina senyen ya o tan lo pin bữa về à phê hong nên tông à phiêu thun na à, ở can diêu à can diêu thun na à, to xuân mới thi ngao mà à siêu lo cả nghìn na mà to à than mê tiền lo phàm mà to à 两脚表这根那背喽，放猪啊，没有蛋呐，在云哦过，放猪喽啊到。 sepeto tang lo wayam chien ơi phạm sao liang chỗ yam tung à hong lo trên ôi trên lo